em coi như em có wow chéo cả coi cho coi không coi cho nhau shop cảm nhận You're up. Jump. Jump. Tôi học là dễ không? But chơi you giờ có như có cái gì không xem giờ có gì không Платим хавалим. Катю! Катика! Щелкаем. Катика, Все. Все, втекаем налево. Угу.